Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021, tức ngày 4 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm tuất, tháng ất mùi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm tuất hôm nay là bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần, bính tuất. Con giáp xung tháng ất mùi là kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. 1. Tử vi tuổi tý Người tuổi tý gặp phải kiếp tài nên đường tài lộc trong ngày hôm nay có phần ảm đạm, Tiền bỏ ra nhưng không thu về được là bao. Bạn nên thận trọng trong các quyết định đầu tư kẻo xui hỏng bỏng không. Cũng trong ngày này, người tuổi Tý không nên cho người khác vay tiền quá dễ dàng. Bạn nên tìm hiểu kỹ xem đối phương dùng vào mục đích gì, có chính đáng hay không. Có thể vì một phút tin người mà cái giá bạn phải trả sau đó thực sự quá lớn, bản mệnh phải gánh chịu những tổn thất lớn đến không ngờ. Ngũ hành xung khắc, tình cảm ít hòa ái, không mâu thuẫn tranh cãi nhưng dần lạnh nhạt, chẳng còn quan tâm tới cảm xúc của đối phương nữa. Với người độc thân thì điều này chẳng gây hại mấy còn người đã có đôi thì nên thận trọng bởi sóng ngầm là sóng dữ, sự xa cách này có thể là nguồn cơn đưa tới chia ly. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tuổi Sửu được chính quan nâng đỡ giúp làm giảm bớt áp lực công việc mà bạn đang phải đối mặt. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, bạn cũng nhận được sự tin tưởng từ mọi người, trong ngày hôm nay, tốt hơn hết bạn không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc bởi sẽ không thể làm hết được. Việc ôm quá nhiều việc vào bản thân sẽ khiến bạn không đủ sức căng đáng, sai sót rất dễ xảy ra vì thế. Dù ai đó nhờ và thì hãy cứ từ chối khéo léo nhé. Hơn nữa sức khỏe của những chú trâu cũng đang có dấu hiệu đuối đi do căng thẳng trước đó cũng như thổ khí vượng trong hôm nay, cần có chút thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cách tốt nhất là nhờ sự trợ giúp, hợp tác của người mà mình tin tưởng, Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân. 3. Tử vi tuổi Dần. Tuổi Dần gặp tam hợp cục nên công việc thuận lợi, được quý nhân trợ giúp, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai. Thực thần che chở, con giáp này hành xử khéo léo, khiêm nhường, đối đãi hòa đồng với mọi người, Song có một điểm bạn cần chú ý là những thời khắc quyết định phải có sự dứt khoát và mạnh mẽ cần thiết để tỏ rõ quan điểm, không nên quá nhường nhịn mà bị cấp trên đánh giá là hiền lành nhu nhược. Tiến lùi đúng lúc, cư xử hợp lý sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra. Mộc khắc thổ là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của bản mệnh không được như ý, con giáp này chưa tìm được cách để hòa hợp với người ấy sau những mâu thuẫn, bất đồng với nhau. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dần, 4. Tử vi tuổi mão Cục diện lục hợp giúp cho vận trình của người tuổi mão có phần suôn sẻ hơn. Chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng trong ngày của bạn. Người độc thân được nhiều người khác phái để ý tới bởi tấm lòng lương thiện, luôn lo lắng và chăm sóc cho mọi người. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả bạn và người ấy đều không ngần ngại bày tỏ tình yêu và chia sẻ thẳng thắn những tâm sự trong lòng với đối phương. Bạn cảm nhận được sự thôi thúc của cảm xúc và chỉ mong ở bên người ấy mãi thôi. Có lẽ quá mải mê cho chuyện tình cảm cá nhân nên tuổi mão có dấu hiệu mất tập trung trong công việc. Bạn thường xuyên lơ đãng, để đầu óc bay bổng vào những tin nhắn với người ấy. Giờ làm việc nhưng lại mải mê nhắn tin, chat chít, đó là lý do công việc của bạn cứ trì trệ một chỗ, chẳng giải quyết đúng tiến độ. Bạn có thể bị cấp trên khiển trách vì thế đó nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, tỵ. năm Tử vi tuổi thìn Ảnh hưởng của tuất thìn tương xung, người tuổi thìn có phần uể oải bởi những suy nghĩ tiêu cực bên trong mình. Bạn dễ dàng nổi cáu, thường hay hơn thua đến cùng với người khác. Mặc dù bạn khó chịu trong lòng nhưng đừng tỏ ra quá hẹp hòi tranh chấp, sẽ chẳng thu được lợi ích gì mà còn bị đàm tiếu thị phi, gánh tiếng xấu. Thiên quan cũng báo hiệu tiểu nhân đang quấy phá vận trình sự nghiệp của con giáp này, bản mệnh trở thành tâm điểm bị bàn tán vì thái độ gay gắt của mình. Trong trường hợp này, chớ nên đôi co, lời qua tiếng lại làm gì, hãy mặc kệ họ và tập trung vào mục tiêu công việc cũng như cuộc sống của bạn mà thôi. Cũng trong ngày này, chuyện tình cảm của bạn cũng có nguy cơ bị kẻ xấu chen chân phá hoại vì ghen tị với hạnh phúc bạn đang có khiến cho vợ chồng lục đục, tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề. Mỗi người một ý, ai cũng có cái lý của riêng mình, thế nên không ai chịu nhận mình là người thua cuộc giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Tý. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Hôm nay, người tuổi Tỵ khá may mắn về mặt tiền bạc trong ngày có thiên tài nâng đỡ. Bạn nhận được những cơ hội kinh doanh, làm ăn thuận lợi. Có người may mắn còn trúng số nhưng chớ tin vào trò may rủi này nếu không bạn sẽ sớm phải hối hận vì bỏ tiền vào những chỗ chẳng hề có tương lai với những người làm công ăn lương, tài khoản của bạn có những khoản tiền lớn đổ về, đây thực sự là thành quả từ việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình của con giáp này. Tuy nhiên, mặt trái của nó là khối lượng công việc quá lớn, đây cũng là gánh nặng ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của bạn. Ngũ hành tương sinh che trở nên chuyện tình cảm của bản mệnh được cải thiện rõ rệt. Không những thế, tình yêu có thể giúp kết nối bạn với những mối quan hệ mới đáng quý và hữu ích cho sự phát triển cá nhân. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân, 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp nâng đỡ nên người tuổi ngọ đón nhận những tin vui về chuyện tình cảm. Không những thế, những mối quan hệ xung quanh cũng rất hài hòa, mang lại cho bạn những cảm xúc hạnh phúc khó tả. Hơn nữa, vấn đề tiền bạc cũng không phải lo lắng gì khi có chính tài soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Con giáp này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay, dùng dình tiền tiêu trong ngày hôm nay, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, Người làm kinh doanh nên chú ý để nắm bắt cơ hội kiếm tiền, tài lộc chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống mà đều đòi hỏi sự nỗ lực của chúng ta. Tiền bạc cần phải luôn được luân chuyển thì mới ngày càng sinh sôi, tránh để tiền chết một chỗ. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Tốt mùi tương phá là điểm báo tử vi cho thấy người tuổi mùi có thể sẽ bị tiểu nhân quấy phá trong chuyện tình cảm của mình. Vốn dĩ chuyện tình đang tiến triển tốt đẹp bỗng có kẻ thứ ba chen chân vào phá tan tất cả hạnh phúc mà bạn vất vả xây dựng. Tình cảm cá nhân rối ren là vậy nhưng nhờ có chính quan đảm bảo nên người tuổi mùi vẫn gặp những điều thuận lợi trong công việc. Mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Thế nhưng sẽ có những sự cố nho nhỏ phát sinh đòi hỏi sự linh hoạt của bản mệnh. Nếu bạn bình tĩnh phát huy tốt bản lĩnh của mình thì năng lực của bạn sẽ được đánh giá rất cao.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 những khó khăn được giải quyết trong phút chốc, bản mệnh thể hiện rõ bản lĩnh của mình trước những trở ngại đang ngăn bạn trên con đường tiến tới thành công. Nếu tiếp tục mạnh dạn thể hiện năng lực cá nhân, bạn có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội mới rất tốt cho con đường thăng tiến của bản thân. Ngũ hành thổ sinh kim giúp cho vợ chồng bạn cảm thông nhau hơn, những người độc thân cũng gặp may mắn trong chuyện tình cảm khi có cơ hội thể hiện sức hấp dẫn của mình để thu hút những người khác phái xung quanh. Dù vậy, bạn nên đầu tư thời gian và công sức cho những mối quan hệ nghiêm túc hơn là vội vã tìm đến mối quan hệ mập mờ chỉ vì cô đơn đã lâu. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Hôm nay tuất dậu tương hại khiến công việc của người tuổi dậu gặp trở ngại do bị kẻ xấu giở trò. Rõ ràng là việc bạn đã giải quyết ổn thỏa nhưng bỗng xuất hiện trục trặc bất ngờ khiến bạn rơi vào tình trạng lúng cuống, Do đó, dù là việc mình đã chắc chắn nhưng hãy kiểm tra tỉ mỉ từng việc trước khi kết thúc, tránh xảy ra sai sót để người khác nắm được. Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ ai, kể cả là người ngay bên cạnh bởi có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa của người độc thân có xu hướng tăng nhẹ. Dù vậy, có vẻ như những chú gà chưa có đủ sự nghiêm túc, chân thành nên cảm xúc rất hời hợt với những mối tình chóng vánh thoáng qua. Ngoài ra nên tham khảo ý kiến của người thân để có quyết định đúng đắn,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 hậu quả kéo theo là sức khỏe của bản mệnh cũng sụt giảm vì thế. Càng mệt mỏi và áp lực thì khả năng làm việc càng suy giảm, điều này khiến các kế hoạch của bạn không còn giữ được sự sắc bén vốn có. Thủy thổ xung khắc báo hiệu đường tình duyên chắc trở, người yêu thương nhau chưa chắc đã được ở bên nhau. Nhiều vấn đề bất ngờ xuất hiện khiến cho hai trái tim đang bỏng cháy vì yêu dần dần nguội lạnh. Bạn không biết làm thế nào để có được những phút yêu đương như thuở ban đầu. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Với người tuổi hợi, tỷ kiến xuất hiện khiến con giáp này có phần cảm tính hơn hẳn ngày thường. Đó là lý do khiến cho tuổi hợi gặp phải khá nhiều cản trở và sự phản đối từ những người xung quanh. Bạn không đủ lý trí để đưa ra nhận định phù hợp, nhưng lại không chịu lắng nghe lời góp ý của người xung quanh. Thủy thổ xung khắc, chuyện tình cảm của bạn cũng đang tồn tại nhiều mâu thuẫn. Bạn và người ấy có những quan điểm trái ngược nhau,